trời đắng cay ngồi trước tấm gương sáng dọi vào đó anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn anh nghe tình em nghe tình em chứa chan anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sang vàng bao nhiêu âu lo đời vô tan ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời em ơi bao nhiêu điều chưa nói nhớ từng hàng cây nhớ từng con phố bước theo em bâng quâng hơi tình say nhớ về dòng sông ấm lòng mùa đông nụ hôn ta chơi vơi theo con sóng gửi tình vào mây gửi tình vào gió có xa nhau xin đừng là tan chó muôn là dòng sông trong giấc mơ tình cục vàng tóc quen em nồng nàn Anh nghe tình em, nghe tình em chứa chan Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người Đời hé môi cười mùa đông rộn ràng anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sang vội vời theo con sóng gửi tình vào mây gửi tình vào gió có xa nhau xin đừng là tan cho. Muôn là dòng sông lưng lở mùa đông ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng gửi tình vào mây gửi tình vào gió có xa nhau xin đừng là tan cho. dù mùa đông vì rằng em xa in bóng đôi bờ anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông hồng cho thỏa lòng